Cô Nhị xin chào các con. Hôm nay cô xin mời các con hãy cùng nghe một câu chuyện cổ Cream được mang tên Cổ quan tài thủy tinh. Câu chuyện như sau. Xưa có anh thợ may, dáng người nhanh nhẹn, tính tình dễ thương. Anh đi tập nghề, đến cánh rừng kia vì không biết đường nên bị lạc. Tối đến, giữa chốn hoang vu lạnh lẽo ấy anh chỉ còn cách cố tìm ra một chỗ trú thân. Nằm trên đám rêu mềm mà ngủ thì quả có khoái, nhưng lại sợ thú dữ. Sau cùng, anh quyết định leo lên cây. Anh chọn một cây sớm thật cao, leo lên tận ngọn. Gió thổi ào ào trên ngọn cây như muốn cuốn anh đi. Anh run rẩy ngồi trong bóng tối như thế khoảng vài giờ. Chợt anh nhìn thấy ánh đèn ở cách đấy không xa lắm. Anh nghĩ bụng, chắc có nhà, đến đấy nhất định tốt hơn ở trên mấy cái cành này. Anh cẩn thận tụt xuống đi lại phía ánh đèn. Anh đến một ngôi nhà nhỏ, ghép toàn lau sậy. Anh mạnh dạn gõ cửa. Cửa mở, anh thấy dưới ánh đèn có một ông già dáng người nhỏ bé, tóc hoa râm, mặc cái áo chắp hàng trăm mụn vải màu sặc sỡ. Ông cụ cất giọng khàn khàn hỏi, Anh là ai? Đến có việc gì? Anh đáp, Tôi chỉ là một người thợ may nghèo, gặp tối giữa rừng, xin cho trú nhờ đêm nay. Ông cụ sẵn giọng quát, Bước ngay đi chỗ khác mà xin trọ ta đây không muốn dây dưa với những đứa cầu bơ cầu bất nói xong ông cụ định quay vào nhưng anh thợ may đã kịp túm lấy gấu áo của cụ vàng nài rất tha thiết ông cụ vốn không phải người ác như đã cố tình làm ra mặt cũng mũi lòng và đồng ý cho anh vào cụ lại cho anh ăn và dọn cho anh một cái ổ rơm tương tất ở góc nhà anh thợ mệt, chẳng cần đợi ai ru, đánh thẳng một giấc đến sáng. Giá như không có tiếng huyên náo đánh thức anh, thì chưa chắc anh đã dậy. Tiếng kêu, tiếng rống in ỏi từ ngoài, lọt qua vách mỏng vào nhà. Không biết sao anh thợ may lúc ấy lại bạo thế. Anh nhảy phát dậy, mặc vội quần áo rồi xông ra. Anh thấy ngay gần nhà có con bò rừng đen đang đánh nhau rất dữ dội với một con hưu đẹp. Hai con vật quần nhau rung chuyển cả mặt đất, tiếng rống, tiếng kêu rền trời. Đánh đã lâu mà không phân được thắng bại. Sau cùng, hưu hút rõ mạnh vào bụng đối thủ, còn bò rống lên khủng khiếp rồi quỵ xuống. Hưu bồi thêm mấy sừng nữa, bò chết hẳn. Anh thợ may thấy hai con vật đánh nhau lạ lắm. Anh còn đang đứng đờ ra đấy, thì Hu đã xông thẳng lại chỗ anh. Nó không để anh kịp chạy, sóc anh lên cặp sừng lớn. Anh chưa kịp nghĩ gì, nó đã lao vun vút qua cây, qua đá, qua núi, qua lũng, qua bãi, qua rừng. Anh chỉ còn biết cố nắm lấy cặp sừng cho vững, phó mặc số phận và thấy mình như đang bay bổng. Sau cùng, Hưu dừng lại trước một vách đá, đoạn hất anh xuống. Anh thở may, phần chết nhiều hơn phần sống. Lúc lâu sau mới tỉnh. Đợi anh nghĩ một lúc, con hưu từ nãy vẫn đứng bên mới lấy sừng hút mạnh vào một cái cửa trong vách đá. Cửa bật tung, lửa từ trong hắt ra, tiếp đấy là hơi nước nghi ngút che lấp cả hưu. Anh không biết làm thế nào, hướng về đâu để thoát được cảnh địa ngục ấy mà trở về trần gian. Anh còn đang hoang mang, bỗng nghe trong vách có tiếng gọi. Vào đây, đừng sợ, không hại người đâu. Anh còn run thật, nhưng như có sức mạnh vô hình thúc giục. Anh đẩy cổng sắt bước vào, bên trong có gian phòng rất lớn, trần, vách, nền nhà, hết thảy đều lát đá, những phiến đá vuông vắn, nhẵn thính, phiến nào cũng khắc một dấu hiệu rất kỳ lạ. Anh kinh ngạc lắm, ngắm mãi. Anh vừa định bước vào thì nghe thấy tiếng gọi lần thứ hai. Hãy lại chỗ phiến đá ở giữa phòng, có vận may rất lớn đang chờ ngươi. Anh thêm mạnh dạn, làm theo lời dặn. Phiến đá dưới chân anh bắt đầu chuyển động rồi từ từ tụt sâu xuống. Lúc nó đứng lại, anh thợ may thấy mình đang ở trong một gian phòng khác, cũng rộng như gian trên. Nhưng ở đây càng có nhiều thứ kỳ lạ hơn. Tường đục nhiều lỗ, trong xếp những bình pha lê trong suốt, đựng rượu màu hoặc chứa một thứ khói xanh biên biếc. Trên nền nhà kê hai cái hòm thủy tinh đối mặt nhau khiến anh càng tò mò. Anh lại xem một cái, thấy trong là mô hình một tòa nhà rất đẹp, kiểu lâu đài. Quanh đủ hết nhà phụ, nhà kho, chuồng gia súc và nhiều thứ khác nữa. Mọi vật đều bé nhỏ xinh xắn, làm rất công phu, phải là bàn tay tài nghệ chính xác cao độ mới tạo nên được. Anh còn đàn mãi xem vật báo không chán mắt thì lại có tiếng gọi. Anh quay lại xem hòm thứ hai anh kinh ngạc biết bao khi thấy trong ấy là một người con gái đẹp tuyệt vời. Nàng nằm im như ngủ, suối tóc tơ vàng như một cái áo khoác cực kỳ quý giá quấn quanh người. Đôi mắt nhắm nhưng sắc mặt vẫn hồng và hơi thở nhịp nhàng vẫn nhẹ rung như một dải băng, chứng tỏ nàng còn sống. Anh còn đang ngắm người đẹp, trống ngực rộn ràng, bỗng thấy cặp mắt nàng hé mở Người con gái đã thấy anh, cô mừng lắm, cô kêu lên. Trời, ta sắp thoát rồi, hãy mau giúp em ra khỏi cái ngục này. Chỉ cần chàng tháo chốt quan tài là em ra được. Anh bình tĩnh làm theo lời dặn, nắp quan tài được nạy lên. Người đẹp đi ra góc phòng lấy một tấm áo choàng rộng khoác lên người. Đoạn nàng ngồi xuống một phiến đá gọi chàng lại hôn chàng rất âu yếm và bảo Ân nhân ơi, em đợi chàng từ lâu rồi Lòng trời đức độ đã khiến chàng đến đây để cứu em Hôm nay cũng là ngày bắt đầu quãng đời hạnh phúc của chàng Chàng là người chồng mà trời đã định sẵn cho em Chàng là người yêu của em, là chủ mọi của cải trên đời này Chàng sẽ sống vô cùng êm ấm và hạnh phúc Chàng hãy ngồi nghe em kể chuyện Em vốn là con một hầu tước rất giàu, bố mẹ em đã chết từ khi em còn nhỏ tuổi. Lúc trối trăng, bố mẹ có giao em lại cho người anh lớn nuôi dạy. Hai anh em ăn ở rất hòa thuận, từ ý nghĩ đến sở thích đều giống nhau. Nên cả hai đã nhất quyết không lập gia đình riêng để có thể sống bên nhau đến trọn đời. Trong nhà không mấy khi ngơi khách, xóm giềng bè bạn đến luôn, và ai cũng được hai anh em ân cần quý mến. Bỗng một tối kia, có người khách lạ phi ngựa đến lâu đài. Hắn nói là không thể đến kịp trạm sau được nữa, xin cho ngủ nhờ. Hai anh em bằng lòng đãi hắn rất hậu. Tối, ba người vừa ăn vừa trò chuyện. Hắn kể chuyện rất tài. Anh của em thích quá, mới nói hắn ở thêm vài hôm nữa. Hắn từ chối lấy lệ rồi nhận lời. Mãi khuya mới ăn xong, người lạ được đưa về phòng. Còn em lúc ấy đã quá mệt nên cũng về buồn riêng ngủ. Em vừa chợp mắt bỗng lại tỉnh, nghe vẫn có tiếng nhạc du dương quyến rũ. Em không hiểu tiếng nhạc từ đâu nên định gọi con hầu ngủ ở phòng bên. Nhưng lạ thay, có trái núi đè trên ngực em, họng em cũng như bị bóp nghẹt, muốn kêu mà không thốt ra được tiếng nào. Trong khi ấy, dưới ánh đèn khuya, em thấy rõ gã là mặt bước vào, mặc dầu hai lần cửa vẫn khóa. Gã đã hóa phép ra tiếng nhạc nọ để đánh thức em, rồi gã chui qua lỗ khóa vào, gã muốn tỏ tình cùng em. Thấy quá ghê tởm phép yêu của gã ấy, em không thèm đáp. Gã đứng lúc lâu, có ý muốn đợi tình hình thay đổi lợi hơn, nhưng em vẫn im lặng. Gã nổi giận, dọa sẽ trả thù. Gã bảo gã có cách trị sự kiêu kỳ của em Xong gã bỏ ra ngoài Suốt đêm em lo quá Mãi gần sáng mới chập mắt Sáng dậy em định chạy sang phòng anh của em để kể các chuyện Nhưng không thấy anh đâu nữa Người hầu cho biết anh của em đã cưỡi ngựa đi săn cùng người lạ mặt từ mờ sáng Em cảm thấy ngay là có tai họa Vội thay xiêm áo thắng ngựa thật nhanh, rồi đem một người hầu theo, thúc cho ngựa phi nước đại vào rừng. Giữa đường, người hầu bị ngã ngựa què một chân, nên không thể theo em được nữa. Mình em phóng ngựa đi tiếp, và mấy phút sau thì thấy gã kia, tay cầm sợi thừng buộc cổ một con hưu rất đẹp đi lại. Rõ ràng lúc ấy mắt hưu mở to đưa ngấn lệ. Gã không trả lời em mà chỉ cười rộ lên. Em giận quá, rút khẩu súng ngắn bên người ngắm con quỷ ấy bắn một phát nhưng đạn chạm ngực nó rồi lại bật lại trúng đầu ngựa em em ngã nhào xuống thấy gã lắm bẩm câu gì đó rồi em ngất đi lúc tỉnh lại em thấy mình đang nằm trong cổ quan tài thủy tinh ở một cái hầm thằng yêu đạo kia đã xuất hiện lần nữa nó bảo nó đã biến anh em thành một con hưu Tòa lâu đài của em với cả cơ nghiệp đã bị nó làm phép thu nhỏ lại, giam vào một hòm thủy tinh khác. Gia nhân cũng bị nó biến ra khói hết, nhốt trong cái bình. Nếu em chiều lòng nó, nó sẽ giải phép cho ngay, không khó. Nó chỉ cần mở nắp bình và nắp hòm là các vật lại trở lại nguyên hình ngay. Nhưng cũng như khi trước, em không thèm đáp, nó bỏ đi, để em nằm lại trong nhà ngục này và ngủ một giấc ngủ triền miên. Những lúc hồn phách mơ màng, cũng có khi em thấy một chàng trai đến cứu mình. Hình ảnh ấy an ủi em nhiều, và hôm nay lúc em hé mắt thấy chàng, tức là giấc mơ kia đã thành sự thật. Chàng hãy giúp em thực hiện nốt phần tiếp của giấc mơ kia. Trước tiên, chúng ta hãy khuân cái hòm thủy tinh có lâu đài lên phiến đá lớn này. Hai người khiêng hòm lên phiến đá, nó từ từ chuyển đưa họ vượt miệng hầm lên tầng trên Từ đấy có lối ra ngoài rất dễ Ra ngoài rồi Người con gái mở nắp hồng Và thật kỳ lạ Lâu đài, nhà cửa, sân vườn cứ to dần ra rất nhanh Chẳng mấy chốc bằng thật Họ lại quay xuống hầm dưới khuân nốt cái bình khí lên Người con gái tháo nắp bình Khói bay biến thành người sống gia nhân của họ lại đông đủ như trước. Cỏ cây lại hớn hở khi thấy cô đã trừ được yêu đạo. Người anh biến thành hưu cũng trở lại hình người và từ trong rừng đi ra sung sướng với hạnh phúc của em gái. Ngày hôm ấy, đám cưới được tổ chức như lời cô đã hứa. Cô lấy anh thợ may